sắp tới mình sẽ à, làm những cái à, clip về các sản phẩm tiếp theo đó mình đã đặt hàng rồi đặt hàng sản phẩm là mic với à, flycam đó thì mọi người hãy đăng ký để theo dõi nha Sau khi đã dành thời gian tìm hiểu khắp nơi trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok, tôi đã quyết định đặt hàng và chờ đợi trong vòng 15 ngày dài dẳng. Hello, chào mừng quý vị và các bạn đến với TBL Vlog Và trong cái chuỗi uh, series mua hàng online review chi tiết những thiết bị làm YouTube thì à, hôm nay tôi sẽ gửi đến cho mọi người một cái à, thiết bị cũng làm YouTube rất là độc đáo <laughs> nói gì đâu chứ mà thiết bị này thì à, anh em nào làm YouTube đó thì cũng cần hết á thì à, trong cái à, chuỗi này cũng à, kéo dài à, trên tháng rồi thì à, tiếp tục à, tôi sẽ làm thêm à, một vài clip nữa chắc cũng ờ, kéo dài cỡ ờ, hai tháng hoặc là tới Tết gì đó <laughs> chắc ờ, tới Tết mới xong cái chuỗi review mua hàng online này quá thì những cái thiết bị mà tôi review trên cái từng video á là thật là chi tiết luôn để cho mọi người xem rồi mọi người ủng hộ nha nhớ theo dõi hết video nha mọi người bởi vì à, làm một cái à, video chỉ à, 10-15 phút thôi nhưng mà tôi đã à, dành thời gian à, rất là nhiều để nghiên cứu với lại quay thậm chí cả tháng quay đi quay lại rất là nhiều cho nên mọi người nhớ ủng hộ đăng ký like và subscribe nha rồi ok chúng ta sẽ đến với sản phẩm tập hợp được cái này không được cái này giúp ô bi ủa được bằng cái này dạ. biến lại nha tập trung tinh thần biến lại hai cái này biến tròn rồi Ồ, biến Ôi Ủa cái này cũng phải Đấy Rồi tập trung tinh thần này quay nha mọi người đi lại Ô Biến Ôi À Đây rồi Chính xác rồi mọi người ơi Chính xác nó em nó rồi cả nhà ơi Đây Sản phẩm này là 260.641 đồng. Đó. giờ mình sẽ à, đập hộp cho mọi người. thì à, sản phẩm này mình cũng à, nghiên cứu à, kỹ rồi mấy cái du tipper nổi tiếng rồi cũng thường xài lắm nên mà bây giờ mình sẽ đập hộp về xem thử nó như thế nào uhm. vlog rồi thấy cũng có xài cái này nữa Ủa cái này hàng khuyến mãi nè mọi người Made in China Hàng khuyến mãi Cái này rồi để điện thoại hay sao á cái này là sản phẩm nó cho thêm mọi người ơi sản phẩm nó cho thêm chứ không phải là chứ không phải là mua nhưng mà cái này trị giá nhiêu á sản phẩm nó cho thêm để gì đó để điện thoại lên mọi người nè đó để điện thoại lên coi youtuber đó, đó để điện thoại lên đi bài không rồi, bây giờ mình sẽ vô phần à, sản phẩm chính đập hộp nha. Nên nên Ừm. Ừm. Ừm. Kéo ra nè. À. Ý rồi ôi. Ôi giời ơi. Wow. Wow. Nhìn thấy hấp dẫn lắm mọi người ơi. Đây sản phẩm này à, thấy à, các youtuber nổi tiếng cũng à, có xài nha mọi người như là anh làm phim chuyên nghiệp rồi ủa làm phim nghiệp dư chứ <laughs> rồi sang vlog rồi cũng thấy xài cái này luôn nha mọi người đó cho nên tôi nghiên cứu mà tôi nghiên cứu kỹ mà tôi coi clip của người ta tôi mới biết trời ơi dành thời gian để coi clip của người ta nhiều mới biết người ta xài cái gì để mình về mình học hỏi chứ đúng không không cả nhà đó nhớ theo dõi hết clip video nha đăng ký để ủng hộ TBL nha đó để xem ở trong này còn gì nữa không nha Ui. tờ giấy hướng dẫn sử dụng các bạn đây đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng trước khi dùng uhm mommy mommy mommy mommy mommy đọc cái này chắc đầu nhãn đây đây. Nói chung là mấy cái này thì à, khỏi cần đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng cũng xài được Đây, ai Rồi giấy hướng dẫn này sử dụng đọc không được các bạn Bức luôn rồi Rồi thực tế là mình xem à, clip để mình biết cái chất lượng của cái cây này nó ra làm sao thôi Thẩm định coi nó có giống ở trong cái tivi hay không giống ở trên mạng hay không chứ còn à, giấy hướng dẫn sử dụng thì không cần đọc cũng biết sử dụng nữa mọi người ơi ok rồi bây giờ cái này á dịch ra được nha mọi người ô cái này bỉa được nè đó bà tuột mà em chia sẻ đó. cho đi bỉa ra được bỉa ra được mọi người còn cái này mình cứ nhẹ nhàng với nó ôi cái này mình à, thấy nó xịn đó mọi người nó rồ lắm mọi người ơi đó cái loại mình mua hai mươi mấy ngàn nhìn thấy nó chuối lắm mọi người ơi đó nó bằng kim loại nhưng mà nhìn chuối lắm đó đó có canh nước luôn nha mọi người nè thấy không đó đây à rất là xịn luôn mở cái này ra đó cái cục này xịn luôn mọi người bằng à, hộp kim nhôm hay sao á đâu thử rồi ôi nè mở ra nè rất là xịn luôn nha mọi người đó nè đây mọi người mình sẽ à, một cái so sánh với một cái à, rỉ tiền nha mọi người đây đây là cái rỉ tiền này đó cái rỉ tiền này cũng chắc nhưng mà cái uh, à, rỉ tiền uh, nó có chỉ có um, mình chỉ có một cái lỗ để mình xây 90 độ thôi còn cái này thì nó có hai cái lỗ đây để mình xây 90 độ vậy nè đó một nè hai nè ngoài ra nó còn có cái uh, thước canh thủy nữa để mình chuẩn uh, ờ, cho canh cho nó chuẩn á còn cái rỉ tiền này mấy chục ngàn không có nhưng mà cái uh, cái rỉ tiền thì nó có thể nó rớt ừ, cái này ra nè mọi người nhưng mà nó vẫn chắc nha cái này bằng kim loại cho nên nó chắc ừ. nhưng mà nó rớt ra mình phải gắn cố định luôn thì được đó bằng kim loại nè thì tiền nào của đó mà mọi người đúng không thì cái này thì ờ, mấy trăm thì nó mắc hơn mấy chục thì nó phải làm tốt hơn thôi đó thì bây giờ mình sẽ ờ, để mình coi đây nó lại có cái cái răng cưa nè để mình ờ, gắn vô cái đồ gắn điện thoại để mình tăng giảm để cho nó giữ cứng lại theo cái ý của mình nè đây cái này thì mình sẽ gắn vô đây đó, như bên đây cũng có cái lỗ để mình gắn đèn hoặc là gắn cái gì nữa đó đó giờ mình sẽ gắn vô đây đó. rồi còn cái này thì mình dặn nó lỏng ra để mình à, đây, dặn chặt để nó lỏng à nói chung cái sản phẩm này là rất là vừa ý luôn mọi người thì cái này mình cũng ờ, dành thời gian mình để xem mấy cái kênh lớn á người ta mua những thiết bị dụng cụ nào á thì mình ờ, thấy rồi mình mua mình về mình ờ, xem thử coi nó có giống như trên ờ, TV không thì cái đối với cái sản phẩm này á, thì mình thấy ờ, hài lòng mọi người vừa cứng cáp mà vừa tiện dụng đó mọi người thấy đáng đồng tiền á đây bây giờ mình sẽ gắn cái này vô để mình setup up cho mọi người xem nha ở trên bàn đây rồi có một cái à, nút ở dưới đây để mình à, dặn cho nó chặt vô nè đó ví dụ như nó lỏng nha ví dụ như quay về đây lỏng đúng không quay lỏng thì mình sẽ à, xoay cái này cho nó chặt đó theo cái hướng của mình muốn thì bây giờ mình sẽ quay về đây đây rồi mình sẽ dặn cái này cho nó chặt ừ. rồi mình sẽ để lên bàn cho mọi người xem luôn ừ. Ừ. đây Xoay một vòng cho mọi người xem này Đó Rất là chi tiết luôn à, Bây giờ mình sẽ à, tiếp tục mình à, gắn cái điện thoại lên nhé Đó Hấp dẫn chưa Uhm quá hấp dẫn luôn ừ. kêu mình à, ấy thì mình để dưới bàn đó còn à, ví dụ như mình à, không thích để dưới bàn thì mình treo lên cây kiếm chỗ nào đó mình treo lên đó cầm gì mình quay nè cũng cứng cáp và y bài đó mọi người vậy bây giờ mình sẽ à, thử à, mình à, treo lên chỗ nào đó, thử cho mọi người xem nha à thấy tiền đã chưa quá hấp dẫn luôn đúng không rồi tiếp tục nha để mình xếp up vô cái thế này thử coi sao đó đây khác mọi người à hấp dẫn chưa khi mà mình đi ờ, đâu đó mình muốn ờ, tự sướng hay là tự quay gì những cái góc quay nó khác á mình làm gì thì ờ, bên làm phim nghiệp dư á mình thấy anh cường á anh cũng có xài cái món hàng này nha mọi người đó sang vlog rồi cũng có xài mấy cái này cho nên ờ, mình mua về thì thấy nó ờ, ok nha mọi người rồi xin chào mọi người à, hẹn gặp lại mọi người trong các à, clip sau nha à, nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TPL Vlog ra nhiều ờ, sản phẩm tiếp theo nha thì trong cái chuỗi series này mình sẽ làm thêm một số như thứ như là mic không dây nè rồi uh, flycam nè rồi uh, dây điêu ngực chẳng hạn vân vân để cho mọi người xem à, chi tiết từng món hàng từng sản phẩm qua từng video luôn nha mọi người rồi à, mọi người à, đỡ tốn thời gian để nghiên cứu thêm thì mình xin chào mọi người nha hết clip rồi nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TV nha bye bye hẹn gặp lại cả nhà